hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu xin chào tất cả các bạn trước tiên cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã theo dõi video 2 phút này của tôi tôi xin tự giới thiệu tên tôi là lê trọng trương hiện nay tôi đang là trưởng nhóm kinh doanh cấp cao của công ty bảo hiểm nhân thọ Dutch Life Việt Nam các bạn ạ à, Mặc dù mới gắn bó với công ty bảo hiểm nhân thọ đã triển khai được hơn một năm, nhưng trong suốt hơn một năm tôi đã gặp gỡ và tiếp xúc với hàng trăm khách hàng. Tôi đã trao cho họ rất nhiều giải pháp để giúp họ bảo vệ thu nhập, bảo vệ tài chính, bảo vệ tương lai của những người thân yêu trong gia đình họ. Các bạn thân mến, có ba điều để nói về bản thân tôi, đó chính là trung thực, chăm chỉ và tận tâm. chỉ những điều này đã làm nên thương hiệu của tôi giúp tôi kết nối được hàng trăm khách hàng, tạo được rất là nhiều niềm tin cho khách hàng. Các bạn thân mến, tôi luôn luôn tự hào vì được làm trong công ty bảo hiểm nhân thọ Daichilai Việt Nam, một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Nơi đây giúp tôi phát triển bản thân một cách nhanh nhất, cơ hội thăng tiến công bằng nhất, thu nhập cao nhất. Công việc này hoàn toàn chủ động về thời gian các bạn ạ. Và có một điều đặc biệt là tôi không bao giờ sợ bị thất nghiệp bởi vì các bạn thấy đấy nếu như cuộc sống này hết rủi ro thì lúc đi bảo hiểm mới hết việc có một điều hết sức đặc biệt là tôi có cơ hội để giúp đỡ được nhiều người các bạn thân mến các bạn có muốn giúp đỡ được nhiều người như tôi không ạ chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chào đón và trao cơ hội cho tất cả các bạn miễn là các bạn có sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm vậy bạn còn chần chờ gì nữa Hãy gọi ngay cho tôi theo số điện thoại 0977 888 hoặc email cho tôi theo địa chỉ chương sim thẻ a gmail.com để chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau và mang lại giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến với thật nhiều người. Rất vui mừng được hợp tác cùng các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.